Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị em. Nam Thư, à, bạn nữ kế bên và quý vị khán giả. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại, em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi sửa ừ. điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào, chào em. bạn trai bên kia Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi Đến từ thành phố Buôn Ma Thuột Em đang là dược sĩ Em làm ở quận mấy? Dạ, hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha <laughs> Bây giờ mình nói chút xíu về uh, ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại Em uh, rất là uh, chú tâm cho công việc rồi khuyết điểm là gì? Ít nói với lại em ờ, à. không có giỏi giao tiếp lắm À nhút nhát đó đúng không? Rồi sửa điện thoại người ta vô ta sửa rồi không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ em chỉ nhận rồi em sửa thôi Em sửa giùm anh cái điện thoại coi Hồi <laughs> nay giờ gọi không được, mất màn hình luôn, vô internet không Trời được luôn ơi, dạ. nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh lên Tịnh cài internet vô Cài internet vô, anh niềm tin dữ quá Thì còn à, Hương, điểm mạnh điểm yếu của em là gì em ờ, cũng rất là nhút nhát cũng rất là ít nói cũng ờ, hơi cứng đầu em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm một xíu em rất thích đi ờ, hát và giao lưu với à. mọi người hát giao lưu liền em anh đã đi hết một phần ba quãng đời Mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi Nhiều lần muốn đổi chân buông lơi nghỉ ngơi Do em khó hay là đời khó em ơi Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều Mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu Nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi Hay quá hình bài này một bài hit của anh trịnh thăng bình đúng không Trời dạ ơi. đúng rồi hay quá không phá hit của anh bình hát hay quá dược sĩ mà hát hay nữa về chết rồi người à. luôn á bên đàn gái ta hát vậy bên hát, đàn trai hát em hát đáp giao lưu liền luôn. nào từng hạt mưa lung linh xôn xao để mộng mơ trong em bay cao em đâu biết tình mình giạt dạo phố xa thêm tan gian này về mơ lúc phải kể phấn thấy quanh mang tình yêu phấn đam mê nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu lung linh cơn mưa bao mưa rêu mãi làm gì do sầu hơi trái tim cô đơn lạt lội hay nước mắt cười để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông người yêu hỡi em biết không vẫn say đắm trong lòng dù thời gian trôi qua tình vẫn trao người thiết tha khi em thấy cô đơn lòng em nhớ anh anh mong bước chân em về trong nắng mai Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kính trong tâm hồn Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương Hai Chà Mạnh mẽ lên em ha Dạ Mình nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa Được không? Sáng Để sủa chị. chị Đẹp trai Chào em Hơi nhút dạ. nhát Nhìn mặt là thấy vui rồi đó dạ. em có đang giận ai không? à, tại vì em hơi hợp quá hồi, hộp, hả dạ. thoải mái lên có anh bên cạnh nè thoải mái lên <laughs> mặt thấy cưng dễ <laughs> sợ nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không ừ dạ có có hả mà dạ. tức là bây giờ đang vui đang buồn hay đang bình thường dạ tại vì mặt em nó vậy lúc đấy. nào nó cũng vậy mấy người này là không có đi khai trương được <laughs> ừ. thấy không đúng dạ. gương mặt khó đi khai trương lắm ta phải tới sau thôi đúng rồi nhưng mà tết đó rồi vậy đó bây đừng... giờ em mới về nhà anh chỉ em nè em về nhà em để cái gương trước mặt á em nhìn vô cái gương nè không có ai em đóng cửa hết trơn nếu nhát đóng cửa hết <laughs> em làm như thế hoài á cái cơ mặt á nó sẽ vận động nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt hai em trai nghe lời anh đi dạ. hồi đó cái mặt anh thấy gốm luôn cái mặt anh sau đó anh soi gương hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm sau đó lên mà soi gương mình làm vậy hoài đó làm hoài cái mặt mình nó, nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền chứ đẹp trai lắm chứ bộ không nè dạ. trời ơi sáng trưng trời cũng hot boy lắm đừng có giỡn cái này tôi tút lại à, nửa tiếng đồng hồ tôi bảo đảm ấy. nhìn không thua gì sơn tùng mtv trời ơi mặt hàn quốc ha mắt một mí thoại giờ mình đối thoại với chị nè thoại ừ. có trải qua bao nhiêu mối tình rồi dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào hết à, em cũng có đơn phương ờ, một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra trời ơi bây giờ là vậy như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai người ta sẽ gọi là dùng từ crush á mình crush dạ. người đó đúng ừ. không dạ chưa trải qua mối tình nào luôn chưa yêu ai đúng luôn rồi hả? dạ chưa tội nghiệp nhỏ không trời ơi hương vậy còn hương em trải qua mấy mối tình rồi dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có hiện tại em có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi ờ. sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa có nắm tay chưa dạ có có uh, ờ, hôn chưa vậy dạ chưa chưa chưa thấy chưa vậy chưa phải là tình yêu nắm tay ai chưa thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ nắm tay bạn nữ chơi kéo co rồi vậy hả dạ nắm, nắm tay sao? bạn nữ thấy cảm giác làm sao dạ đó là chỉ, chỉ là bạn thôi cái đó mình không tính nha dạ ê chà tình trường là chưa có gì như trang những người trăng. còn sót lại sài gòn chưa yêu được dễ thương trong trắng ngây thơ thời đến qua anh coi đàn gái sao mà dạ. đàn trai hiền khô ô chào em gái dạ chào anh mở kiến ra thử xem nào trời ơi chớp mắt tao nói chớp một cái tao nói nó tắt đèn luôn ơi mắt rất là xinh nha Hồ dạ, ừ, mắt xinh dữ gì anh. mắt sáng lắm luôn á dạ. em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nó còn xinh hơn nữa dạ trời đàn trai thấy là chịu rồi đó dạ nhưng mà bên đây hiền quá à hai đứa hiền nữa nhút nhát nữa rồi giờ ai nói chuyện với ai rồi một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy như sao đôi lúc cũng phải mạnh mẽ hơn nữa đúng rồi phải mạnh mẽ lên nha đừng có hiền quá em không thích điều gì ở đàn ông không có được gia trưởng à này mà gia trưởng cái gì này chỉ có sợ vợ thôi nó hiền quá chắc chắn hiền hơn bên đàn gái à, dạ. nhát hơn đàn gái nhưng mà cặp này anh thấy được cái nha hợp rất hợp lý luôn đàn trai chịu đàn gái đó nha được đó dạ vậy còn à, bên à, thoại em thích một mẫu người con gái như thế nào không cần cao lắm đâu à, nhỏ nhắn dễ thương được là chị được ừ. cái này em dư đã sức ứng được luôn đàn gái dư xăng dư sức da trắng da đen gì có không tiêu chuẩn gì ờ, không dạ không ờ, em chỉ ờ, chỉ cần lịch sự lễ phép với lại người lớn là được rồi trời ơi con gái thì ai em lễ phép quan trọng là mình như thế nào thôi thoại có tật xấu gì không khai thiệt em ngủ cũng nhiều lắm à, mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn à, thích ngủ đúng không dạ ngủ rồi có ngáy không dạ không à, ngủ rồi có đạp không dạ không ngủ rồi có lăn không dạ không không luôn hả dạ ngủ im nằm im cục vậy hả dạ có gì nữa không khai thiệt nha khai thiệt nha dạ không em không có ừ, cà phê hay là ăn nhậu gì hết ừ giỏi rồi em có tật xấu gì không kể chị nghe luôn dạ yeah, tật xấu của em em thấy em ham ăn ham ăn nó khác thích ăn ham ăn ham, ham ăn, ăn là ăn dành của người khác ăn còn thích ăn là mình mua ờ. càng à, nhiều đồ ăn càng tốt thích ăn là rất là mình rất thích rất nhiều đồ ăn còn ham ăn là cái gì cũng ăn Dạ cái gì cũng ăn và ăn cái gì Ăn nhiều luôn Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đứa anh sau cùng À đôi đũa vàng là em á đúng không? <laughs> dạ. Cái đó là thích ăn thôi Em dạ. thích ăn không? Dạ cũng thích chị Em có cũng có biết nấu ăn nữa Rồi biết nấu ăn luôn giỏi dạ. nhở Nấu món gì? Dạ canh rồi à, xào rồi à, nấu gì em cũng làm được hết ừ. Rồi bây giờ em là đang à, sống ở Củ Chi dạ, Là vâng, em sống chi. với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ bảy mươi mấy tuổi rồi à, Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất ờ, từ, sớm Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? À, dạ em cũng có một người em nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất uh, cách đây ba bốn năm rồi Chị buồn với em điều đó ha à, Dạ không sao Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với là cô gì ở bên Bình Dương Là dạ. nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn Em à. ở với ông bà ngoại Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ Tội nghiệp ông bà quá nha Thương quá à, Thương quá Tức là một mình tự lập rất sớm vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không dạ ừ, chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem à, ý kiến như thế nào nha thoại đi với ai thoại dạ bữa nay em đi với lại à, hai dì của em dạ à. có dì út và dì năm rồi xin chào à, bên đàn trai dạ em là dì út của cháu hoài thoại thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương cháu rất là siêng năng cô gái bên đây thì út thấy rất là dễ thương hiền và <laughs> xinh xắn à, nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa yeah. xin dạ. cảm ơn chương trình trời còn dạ. À, chị kế bên là gì gì luôn hả chị năm nói về câu đi chị năm nãy sao chị năm khóc vậy Tại thấy tội à, đi là đi à, không có mẹ thương ừ. có gì hay gì không mà thấy tội nghiệp Dì có mong muốn điều gì ở cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó ừ, gặp bạn gái cho nó kết hôn để để nó ừ, có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không gì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? <laughs> Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. À, mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động sáng tạo nữa rồi thấy nãy gì ngồi gì cứ quệt nước mắt hoài à vì là thương thoại dữ lắm luôn ha dạ rồi cảm ơn hai dì nha à, em gái đi với ai vậy dạ hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái chị gái và các bạn của em dạ em xin chào gia đình của Hương Rồi Chào à, hai MC Quyền Linh và Nam Thư Dạ Hai dạ. MC à, vui tính, <laughs> dạ. dễ thương Vâng, thì trước hết thì ờ, ờ, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay Thì ờ, cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên dạ ừ, à, nên là cháu cũng được uh, dạy dỗ uh, ngoan hiền lễ phép dạ. chưa khi nãy nói cái gì um, vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy chứ còn <laughs> thực ra cháu rất ngoan lễ phép tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép kính trên nhường dưới đấy là đối với cháu hương còn cháu thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền dễ thương chân thành cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau mình gặp nhau mình tìm hiểu thêm có cái tình cảm yêu thương chia sẻ đồng cảm thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc dạ cảm ơn nàng gái nhiều chắc dạ. là bé ờ, nói chuyện ờ, mình vô tư nhưng nói nhầm vô tâm <laughs> nãy quỳnh linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn dễ thương rồi bây giờ là chúng ta mở rào <clears throat> cho hai trẻ gặp mặt cố dạ. lên nhà thoại cố lên yeah. Dạ. bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha có anh quỳnh linh ủng hộ đây đừng có lo gì hết kéo rào ơi không gian này là của các bạn Trời Tôi dạ, lớn lên nghe dạ. thoại Dạ à, em cảm ơn anh à. Anh hy vọng là sẽ được uh, hát cho em nghe hàng đêm Ồ oh, dạ em, em cảm ơn anh Dạ em cũng có món quà gửi cho anh Dạ chợ xương rồng Nếu mà hai mình đi đến thành đôi á Thì ừ. cái cây xương rồng này tượng trưng cho là An à, sẽ luôn mạnh mẽ vượt vâng. qua mọi khó khăn còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không thì nó giống như em em sẽ luôn ở bên anh giúp đỡ anh anh cảm ơn em <laughs> đây đây món quà này là là tai nghe đúng không dạ ủa cái này xài làm sao thoại dạ để em đeo cho bạn nữ ờ à, đeo cho bạn nữ đi đó cái, cái Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tay hả anh? À dạ cái cái cái này thì mình để mình nghe nhạc sau. À. Ta hỏi nó hồ dạ không? Dễ thương Đeo quá là à. đeo lên đây đúng không? Còn dạ. không là bây giờ đeo này là để mấy nghe nhạc sau hả? Dạ. Rồi. À, à. Sao rung dữ vậy? Um, rung không? <laughs> Dạ, rung không? Rung. rung phải không? Dạ. Nắm tay thử dạ, bạn. Nắm tay cái hết rung. Nắm đi nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? nắm tay chứ phải bắt tay gì? Ừ đó. <laughs> đây đây đây đây à, okay. họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không điện thoại có hư gì không có hư gì là anh sửa cho em dạ ừ. Rồi về chỗ dễ thương quá ngồi đi điện thoại thấy chưa hiền không dễ dạ, hiền đàn trai hiền lắm luôn á rồi bây giờ nè hai đứa đó trò chuyện với nhau đi mình cảm giác coi lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau gặp nhau nói chuyện tình yêu với nhau thế nào rồi bắt đầu anh cảm thấy em uh, giống như những gì anh tưởng tượng lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế nào à, anh tưởng tượng em là một người à, nhỏ nhỏ dễ thương kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ anh không ngờ là là giống nó giống vậy. cái dạ. sự tưởng tượng của anh như thế này dạ thành em thì <laughs> em em xin lỗi như vậy em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy nhưng mà ừ. không sao em cũng rất là yêu thích cái làn da ngâm của anh anh ờ, anh muốn hỏi là ờ, một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần hỏi một tuần chứ tại sao hỏi một tháng <laughs> thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần ngày thứ bảy với chủ nhật nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh với chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em Em có ngại đừng quá đường xa từ Củ Chi xuống bên quận 4 à, không anh? Ờ, không, anh không có ngại Dạ, Quan điểm tình yêu, hôn nhân của hai đứa là gì? Nếu mà đã kết hôn thì sao? Kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào? Thoại có quỷ dạ. đen không? Đồ. Dạ, tất nhiên là không rồi Kết hôn rồi thì uh, kinh tế sẽ cho dễ giữ Em chỉ uh, ở đạo suốt đời thôi Thương quá à. <laughs> dễ thương quá à một chàng trai hết sức là tình cảm chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á bởi vì chị biết em ờ, em rất là thiếu thốn tình cảm và chị thấy hương cảm giác yeah. Dạ. chị ngồi kế bên hương chị cảm thấy hương rất là ấm áp hy vọng là hai đứa sẽ sẽ <laughs> bấm yeah. Dạ. nút cho nhau cơ dạ, hội yeah, nha thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái đúng rồi em em thích sinh con trai con gái <laughs> anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu anh nghĩ con nào là cũng mình cũng thương hết dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông là theo yeah. Dạ. cái <laughs> theo em đi học là vậy nhưng mà uh, muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai có một đứa con gái nếu mà có gái không thì chuyện đó cũng không quan trọng đó là con đều là con của mình anh hy vọng là anh có thể uh, dùng cái ờ, quãng thời, thời gian còn ờ, sau này để chăm sóc được cho em nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó <coughs> bây giờ nè phải thấy tim mình có khác thường chưa dạ em, rất rung rất rung đúng dạ. không tim có cảm thấy rung rinh trước ừ. bạn gái không dạ có có, có hả à. còn em thì sao hả hương Dạ em đang bị đốn tim bởi những câu nói của anh <laughs> Trời ơi Hai bạn để tay vào nút bấm Và nhắm mắt lại Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm Chuẩn bị 3 2 1 Hết thời gian Chúc mừng Thoại Chúc mừng em chúc mừng em chúc mừng thoại vui lên nè vui lên vui lên vui lên, lên. cưng quá nắm tay bạn gái nắm đi. tay nắm tay đi rồi hai đứa quay ra đây bây giờ uh, thoại phải nói một điều gì đó với uh, gia đình uh, bên đàn gái gia đình của hương nha dạ con uh, xin phép gì uh, uh, cho con có cơ hội uh, để uh, đến được với uh, với hương con hứa gì là con sẽ chăm sóc cho hương mốt nhớ gì nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm dì năm khóc nữa kìa thấy thương quá à. dì năm khóc kìa nói với dì gì đi dạ cảm ơn uh, uh, dì năm dí dốt đã uh, tiếp theo con uh, tham gia chương trình hôm nay nè thoại với lại hương hai đứa dễ thương lắm luôn á dạ thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần với chúng ta tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quỳnh Lê biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn một người là dược sĩ một người sửa điện thoại có mặt bằng nào đó một bên sửa điện thoại một bên là bán, thuốc. hợp lý quá trời rất hợp lý và dạ. tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi cố gắng lên các bạn nha mong rằng một ngày nào đó sớm nhất anh Quyền Linh chị Nam Thư ừ. sẽ nhận được tin vui của các bạn và anh Quỳnh Linh với chị Nam Thư hứa rằng nếu các bạn là đám cưới chị đi đó nha chị đi đó anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư sẽ Hai đi anh chị đi dạ. nào hứa với chúng tôi đi dạ. hứa đi dạ, nào để chúng ta để tay vào nào cố gắng lên các bạn trẻ nha cố gắng chúng tôi nha. tin vào điều đó với ánh mắt các bạn tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật chúc mừng các bạn dạ anh dạ, chưa gì nữa chưa hung đúng rồi nụ hôn đầu tiên Thoại chưa bao giờ hôn Và Hương cũng chưa bao giờ Nụ hôn đầu tiên Đầu đời Nụ hôn đáng nhớ Nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa Hôn dạ. cho gì Năm, gì Sáu sướng cái coi Dạ ừ, con xin phép ờ, gì cho con <laughs> Cho con hôn em Hương một cái Ừ Biết hôn không? Dạ Biết không? Dạ Dạ biết Biết không? Hôn vô, hãy vô Đó để nguyên để nguyên chưa chưa chưa gì hết bên má bên kia để nguyên để nguyên để, để nguyên, nguyên để yên để, để yên nguyên chưa y nguyên chụp tấm hình lưu niệm <laughs> mở cái tay ra chụp tấm hình mạnh vô phun hít vô hít vô rồi cảm ơn anh dễ thương quá à thấy sao dạ thơm anh thơm, thơm. Anh. dễ thương lắm luôn á thật sự luôn á anh thích nói chuyện với hai đứa lắm cố gắng chăm sóc hương nghe thoại dạ về cho gửi lời thăm ông ngoại thoại bán điện thoại ở với ông bà ngoại <laughs> dạ. những chiếc vé xem phim gửi tặng cho hai bạn trẻ hai bạn đến ờ, cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng có rất nhiều phim hay để hiểu nhau, trò chuyện với nhau và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình. Hạnh phúc nha. Trời, Hương đi, trước, trước. đi Đi theo sau bảo vệ nha. Dạ. Nhớ bảo vệ Hương nha. Hương nhớ yêu thương và chăm sóc thoại nha. Dạ, em cảm ơn chị dễ thương quá à. em rất là xúc động luôn đó à, anh linh đúng rồi à, ông mối bà mai trên đây rất thích những cái giây phút đó thật sự là họ hạnh phúc chúng tôi cũng rất là hạnh phúc thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai về ưu điểm của em thì là em à, nhiệt tình trong công việc rồi yêu trẻ biết nấu ăn biết à, làm thơ biết, biết hát nói về khuyết điểm thì em có thể là đôi khi cũng hơi nóng tính và cũng hơi thẳng thắn quá còn nếu như mà người ấy không dịu thì em dịu mời đàn trai xuất hiện và bây giờ xin mời đàn gái bước ra sân khấu Rồi, mời uh, chúng ta giới thiệu về mà lý lịch trích ngang của mình Dạ, em chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Nam Thư Dạ, em tên là Văn Quốc Toản, sinh năm 1983 Quê em ở Cà Mau, hiện tại em làm à, công việc ở quận 3 Công việc của Toản là gì? Dạ, em à, kinh doanh bên à, mà nhà hàng khách sạn em là chủ Em chỉ tới lui em coi thôi chứ em không có trực tiếp em làm Rồi, bây giờ mời chị, mình giới thiệu về bản thân nha Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, dạ. chào khán giả trường quay cũng như khán giả đang xem truyền hình Thì em. em tên là Võ Thị Lan Anh hiện tại đang công tác tại trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm quận Tân Bình ừ. năm nay em 36 tuổi và nhà em cũng hiện tại em đang ở ờ, Tân Phú giáp Tân Bình à, em xin lỗi em em quên chào anh bên kia <laughs> dạ dạ em chào anh ạ à. anh chào em dạ. à, mình có ưu điểm gì hả toản em thì cũng ờ, nói chung em biết làm bông với với mà em biết nấu ăn rồi có cái là khi em hay dọn dẹp rồi anh công việc à, em thì thường xuyên à, kia gặp khách rồi em cũng thường xuyên hay nhậu ừ cái đó bớt đi nha nhậu nhiều quá không tốt sức khỏe dạ mời chị mình nói về dạ, ưu điểm thì... khuyết điểm nè về ưu điểm của em thì là em uh, nhiệt tình trong công việc rồi yêu trẻ biết nấu ăn biết uh, làm thơ biết biết hát nói về khuyết điểm thì em có thể là đôi khi cũng hơi nóng tính và cũng hơi thẳng thắn quá khi mà em mà nóng tính một tí xíu thì em cũng mong là cái người ấy á dịu lại còn nếu như mà người ấy không dịu thì em dịu mình hát bài cho nó vui gì đi ha đàn gái ha dạ anh gì ấy ơi em biết anh ở cà mau á chắc anh hát hay hơn em nhiều anh cũng không biết hát nữa em mừng quá anh không biết hát em hát có lỡ sai nhịp sai gì anh cũng đừng buồn nha anh hỡi anh ơi em với anh bây giờ hai đứa hai bên rồi biết bao giờ chúng ta gặp nhau nhưng ai biết đâu chương trình truyền hình khiến ta thành đôi Thôi thì trông chờ quyền lĩnh bên đó Nam thư bên này Và mọi người ở dưới kia Em đây cảm ơn thật nhiều chương trình kênh Tống Xe Duyên Cũng như cảm ơn gia đình bạn bè đã đến đây thì thôi ta bấm nút nha anh Để cho xum dày đôi bên Dạ hết rồi anh Trời ơi Xuất sắc Dễ hát thương. vậy mà nói là hát dở hát không ừ. hay trai cảm nhận thế nào bạn hát gái, hát rất là hay anh hay hả giờ mình hát thử coi dạ, em thì em hát được một câu thôi rồi chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ Cha thì gật đầu mẹ quay ngang rồi bao Thằng Tâm cái tính nó cọc càng sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp Nên bà cứ dùng vàng chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chăng Làng sớm bàn tới bàn lui anh buồn thiệt là buồn Từ cái bữa nhà anh qua chạm hội Thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi Giặt áo ở bờ sông Được à Rồi hai người hát nó cũng vui Vui Em à, đã trải qua những cái mối tình thế nào rồi? Đi học xong thì em nghỉ học em lên Sài Gòn em làm Về thì à, có mấy tháng là em đi à, coi vợ em cưới vợ em luôn Nên em không có trải qua mối tình nào hết Hai người chung sống 11 năm mà thấy không có tình cảm nên mới chia tay có mấy đứa con dạ có một ờ, bé gái hôm nay 10 tuổi anh lý do gì mà 11 năm mà cũng phải chia tay vậy tánh nhờ người thì gì tánh người khác nên không có hợp nên chia tay rồi con gái 10 tuổi ở với ai dạ ở với em ở với quê ờ, với ờ, học với dưới quê với bà nội thì mới nghỉ hè em bước lên đây được khoảng hơn tháng Thôi chia sẻ với em điều đó ha chị chị chia sẻ về tình duyên của mình ha về đường tình duyên thì thật sự là em cũng đã lập gia đình rồi cũng chưa có con gì hết thì em cũng chia tay với lại chồng em cách đây cũng 4 năm thì nói về lý do chia tay thì thật sự là hai người có thể là không tìm được tiếng nói chung ừ, trong 4 năm đó không có ai tiến tới hoặc là không có ai tán tỉnh mình hay sao chị nói ừ. chung là trong 4 năm đó thì cũng có giả sử như hai người người ta tìm hiểu mình đi rồi mời đi uống cà phê cái bữa đầu đi thì cũng như thủ tục gì đó cũng hỏi thăm làm quen rồi đó cái qua bữa thứ hai cái ngồi cũng uống cà phê cái tự nhiên người ta có thái độ mà vui lắm không biết là bây giờ còn không nhưng mà cái thời của lăng anh đó là à, uống xong nó ờ em ơi anh mệt quá à, <laughs> cái bài này quen quá anh, muốn đi ngủ ừ. cái lúc đó lan kêu ờ vậy thôi anh về anh ngủ đi là coi như xong rồi đó dạ hoặc là người ta không hỏi anh đi ngủ nữa mà nói là ờ à, em ơi anh muốn có một cái không gian nào đó chỉ có hai đứa mình thôi tự nhiên cái đang nói chuyện mới quen bữa đầu bữa sau tự nhiên người ta đưa ra một cái cái hướng mà cảm thấy có thể là người ta nghĩ mình đã từng lập gia đình rồi người ta nghĩ mình dễ dãi như thế nào đó cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị bị dị ứng em muốn một người yêu thế nào biết uh, lo cho gia đình lo cho ờ, uh, chủ là bây giờ em đã lỡ một lần rồi em còn phải có một bé gái theo em á ừ. nếu mà thương em á thì cũng phải thương con em và biết lo lắng cho con em không có nên mà, mà béo quá <laughs> không ừ. mập quá hả anh nói chung cao thì tầm khoảng một mét ờ, năm mươi trở lên mà không có quá cao được vậy còn chị lan anh một cái hình mẫu mà chị mong muốn là gì em mong muốn cái mẫu người của em cũng hơi hơi giống anh quyền linh cũng được chủ yếu là biết ờ, quan tâm tới gia đình rồi xã hội anh này anh cao hơn quyền linh luôn á anh hiền hơn quyền linh luôn ít nói hơn quyền linh luôn được dạ. không dạ được nhưng nói chung em chỉ sợ em không đạt tiêu chuẩn anh đưa ra thôi em thì có một mét năm mươi thôi không nói sao thôi chị. cái đó cũng là tiêu chuẩn thôi dạ em chào anh ừ, chào chị à, anh ghét điều gì nhất ở phụ nữ có gì thì giờ hai người cùng nói nhau chứ không có gì mà để mỗi cái là phải giấu uh, không uh, nói với nhau rồi tới sau xảy ra chuyện mới nói à ừ. anh hiền quá em không biết hỏi anh gì hiền luôn bây giờ anh ngồi anh à. nhút nhát anh còn run rồi đúng không chị cảm giác mang lại rất là ấm áp chào đàn gái dễ thương quá nụ cười tỏa nắng có một vấn đề đây anh là có con rồi dạ có con không sao tại vì em là giáo viên tiểu học mà em rất yêu con nít rồi được á à, chị lan anh hôm nay chị đi với ai à, hôm nay uh, em đi với lại um, mẹ rồi sếp của em rồi à. Ờ, đồng nghiệp phụ à. huynh à. học sinh có đủ rồi dạ xin chào ờ, hai anh si quyền linh và nam thư dạ chào cô chào à. chương trình dạ cô thấy là hiền chân thật là cái mẫu người mà gia đình cũng mong muốn cũng được chắc là mình phải gặp học sinh của cô Lan Anh Dạ xin chào chú Quyền Linh và xin chào chị Nam Thư chào Dạ con. cô con thực sự là một người rất là thẳng tính Cô là một người rất là cá tính và thực sự là cô là một cô giáo rất là thú vị Vậy con có ủng hộ cô với chú không? Dạ con cũng hoàn toàn ủng hộ ạ Con có muốn cô cô đi lấy chồng không? Dạ muốn <laughs> Bây giờ mình à, gặp đàn trai đi Dạ em đi với à, cháu em với à, con em Con tên là gì? Con tên dạ, gì? Con tên Trúc con con cảm nhận gì cô Lan Anh sao thấy cô Lan Anh thì ừ có giờ bao giờ đánh con không dạ cũng có <laughs> đánh mạnh không dạ không chị có muốn nói vài câu gì với à, bé trúc không nói chung là cô chào con chào luôn cả cháu của anh toản con có đồng ý cho cô và ba con đến với nhau không dạ con đồng ý rồi con thấy cô sao dạ cô hiền cô hiền hả nếu cô nói với con là cô không có hiền Con tin không? Nói chung là nếu như cô và ba con có đến được với nhau Thì cô hy vọng rằng cô sẽ yêu thương con Và con cũng sẽ yêu thương cô giống như là mẹ của con được không? yeah. Dạ. Cảm Quá ơn con Cảm ơn chị Trời cháu, con lớn này con nhìn thấy uh... Con thì con thấy cô dễ thương với lại thân thiện Cậu con hiền không? Dạ hiền Cậu con có ờ, mấy người đẹp bu xung quanh không? dạ cũng có con có thấy cậu con nắm tay cô nào không dạ không cậu con kêu mấy người kia bằng gì bạn cậu con có em gái mưa không dạ không còn bây giờ trách nhiệm thuộc về hai người chúng ta mở rào bắt đầu đi tòa án Em chào em Nay đến chương trình nên có làm hai món quà anh để tặng cho em Rồi, em rất cảm ơn anh món quà rất là dễ thương và rất là đẹp Trời ơi anh khéo tay quá nè Dạ thì để à, đáp lại cái tình cảm anh dành cho em à, Đây là một cái cuốn sách với tựa đề là Hiểu về trái tim Vâng sinh nhật em rất là vui chưa khi mở gào á anh nghĩ em form nó đẹp nữa tại vậy mà khi mở gào ra em là rất là đẹp em cảm ơn lời khen của anh nên thương em thương anh á thì em ờ, cũng thông cảm cho anh tại vì thương anh phải thương còn thương con anh nữa thì những điều anh chia sẻ và em cũng nói rồi em và anh có một cái điểm chung đó là phải biết quan tâm lẫn nhau đôi khi á, những cái cuộc điện thoại đến với em á mình cũng không biết trước được mà lỡ có yêu em thì đừng có ghen mình cũng phải nhìn nhận cái vấn đề nó rõ ràng một chút xíu để mình hiểu nhau thông cảm cho nhau anh thấy vậy được chuyện không? đó anh chấp nhận tại vì cái cái điện thoại khi cái công việc làm ăn của mình đó công việc á mình đâu có trách nhất cái chuyện đó được công việc của em là giáo viên bận rất là nhiều sáng tới chiều ở trường về nhà nhiều khi cái công việc à, rồi chuẩn bị giáo án nói chung là có thể là anh sẽ thấy em là một con người của công việc cái điều đó thì à, nói chung đối với anh nó không quan trọng tại vì cái công việc gia đình đó thì em bằng thì anh sẽ làm thay em được tất cả chuyện ờ, công việc ờ, của gia đình đó dụ là dột dẹp nhà cửa hay nấu ăn được tất cả anh đều làm được hết em yêu trẻ vậy anh có yêu trẻ không có chứ tại vì công việc của em là tập trung trẻ là chính lỡ mà em lên trường có những cái công việc em làm cho những đứa trẻ của em á những lúc anh rảnh anh có thể giúp em không sẵn lòng giúp em cuối tuần em mới được nghỉ đúng không từng không được nghỉ luôn hả? Dạ, em nói thiệt luôn không nghỉ đâu Lý do là em dạy từ thứ hai tới thứ sáu Rồi thứ bảy, chủ nhật đôi khi tụi em phải đi học nữa Có thể à, hẹn em à, đi uống cà phê hoặc là đi chơi à, mà vào buổi tối bất cứ lúc nào anh vẫn đi được hết Mà quan trọng là công việc em sắp xếp được là đi được Dạ anh cứ cho em một cái hẹn trước thì em sẽ cố gắng sắp xếp cái công việc em lại Để chúng ta cùng có một cái buổi hẹn thú vị Nhưng mà buổi thứ hai thì đừng giống như em đã từng gặp <laughs> tại vì em bị nhạy cảm với cái đó lắm rồi cái đó anh hứa với em thì nói anh vô đi em ngồi đây anh canh cho <laughs> nãy em nghe con anh nó nói á, là anh có đánh bé đó rồi có khi nào anh giận anh đánh luôn em không không ba bé thì nhầm khi có chuyện anh nói cười nói cũng hơi lì anh la nó không nghe thì anh giận quá rồi anh, nên kêu là anh ờ, quýnh như đít một tay nhẹ thế chứ anh đâu có quýnh con, con đâu mình à, có thể tặng anh ấy một bài thơ nào đó dạ được tôi với anh hai người xa lạ cùng tham gia bạn muốn hẹn hò gửi trao nhau bao lời chưa nói và ước mơ đã dệt bấy lâu hãy vững tin một ngày mai tươi sáng bao gian khó rồi cũng sẽ qua ta dìu nhau đi về bến cuối để đắp xây cuộc sống an bình dạ em hết rồi hay quá hay nếu thật sự yêu thương nhau mà cảm giác rằng đây là một mảnh ghép của mình sẽ ghép lại với nhau thì chúng ta hẳn bấm nút 3 2 1 Hết thời gian Chúc yeah, mừng Chúc mừng Chúc mừng chị Mình nắm tay nhau đi Con có muốn lên sân khấu với à, ba với cô không? năm người này chụp đám cưới luôn nè <laughs> ba người mình sẽ là một gia đình hạnh phúc trong tương lai sớm báo tin vui nha rồi, rồi thế, thế thêm có nhiều thành viên nữa đây chú xíu nè con qua đây qua đây <laughs> để ba con với má tương lai con <laughs> hai người hôn nhau đi con xin phép cô cho ba người hôn lai anh nghe cô hay quá được con gái những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho anh chị đến với cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng xem phim để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Phần quà dành cho hai bạn trong buổi hẹn hò đầu tiên là một cặp nhẫn hẹn hò trị giá 2 triệu đồng và đặc biệt là một voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới trị giá 12 triệu đồng được tài trợ bởi thương hiệu nữ trang Anh Phương cherry Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc được nhập khẩu và phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Một lần nữa chúc mừng cho gia đình mình. Dạ. Đi đi, đi con, con, đi đi, đi con. con.